What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear Chắc hẳn bây giờ anh em đang ở nhà và có rất là nhiều thời gian rảnh rỗi Thì đây là một trong những thú vui giết thời gian và cũng giết tiền của các bạn luôn Tuy nhiên thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là phê sau khi hoàn thành Vậy à, chúng ta hãy xem thử trong hộp này có những thứ gì mà đặc biệt như vậy nhé Ok, let's go Rồi như các bạn đã thấy thì cái hộp này nó khá là đơn giản, không có gì cả, chỉ là một hộp giấy bình thường thôi. Và cái hộp này ở phía bên trong đây, đó, đây sẽ là một cái bộ kit, tức là một cái bàn một mặt cũng như là những cái thứ mà để chúng ta có thể lắp ghép thành một cái bàn phím hoàn chỉnh. Đó. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa có switch và cũng như là chưa có cả keycap, nó chỉ là một cái bộ kit thôi. Ờ, đây là một trong những cái để nhập môn à, bàn phím cơ custom tức là những bàn phím cơ mà tùy biến theo cái ý thích của mình á đó. đó. ok để mình để sang một bên nhé xem thử cũng là hộp này còn những gì không ngoài ra thì chúng ta còn à, có một số switch để gắn chơi một cái nhổ keycap cũng như là nhổ switch một cái USB receiver một cọng dây cáp và một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng ok không còn gì hết chúng ta sẽ cất cái bộ kit các cái hộp này đi rồi vậy chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về những thứ có ở trong hộp nhé đây đây là những thứ mà chúng ta sẽ được cung cấp trong cái bộ kit ờ, bàn phím custom này và đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới đến cái mặt VPC trước cái mặt và cũng như là cái bộ ờ, vỏ nó, nói chung là nó đầy đủ hết nó chỉ không có switch và keycap thôi đây là một cái mặt kiểu dạng layout 84 tức là nó sẽ có các nút mũi tên cũng như là nút ship ngắn ở đây và nó sẽ có thêm một hàng ở đây nữa để chúng ta có thể gán thành bất kỳ nút nào cũng như là nó có sẽ sẵn các nút mà giống như PSP down đấy ừ, khá là tiện lợi chúng ta sẽ có một cái gia cộng dây cáp tai C đó, màu trắng luôn một số cái switch để mình bấm thử chơi cho vui và một cái kỳ nhổ ký cáp dài ký cáp bằng thép nhổ ký bằng thép này và một cái nhổ switch cái nhổ switch này thì nó cũng không phải là nhổ switch xịn lắm tất nhiên rồi hàng tặng kèm mà khó lòng mà có thể đòi hỏi gì hơn chúng ta sẽ có thêm một cái USB receiver thì cái bộ kit này có hỗ trợ cho chúng ta sử dụng đó là cái chuẩn 2.4G thì chỗ này mình rất là thích vì cái độ trễ của nó rất thấp và đồng thời thì nó cũng không có tốn pin rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn về bộ kit này nhé đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là cái bộ kit này với lại cái kiểu là high profile tức là cái viền của nó sẽ được nâng cao lên và khung của nó sẽ là bằng nhựa với cái play của nó sẽ là bằng thép chúng ta sẽ có được tặng sẵn những cái step như thế này step của nó khá là chắc chắn Đó. tuy nhiên thì à, nếu mà các bạn đã kết tôm thì các bạn có thể nên móc lại cái stab này cho nó mượt mà về cái khung của em này thì là khung nhựa thôi chứ không phải là khung kim loại cực kỳ chắc chắn luôn mình cầm lên nó rất là cứng cáp không có hiện tượng flat ở đây chúng ta sẽ có cái cổng kết nối là cổng tai C tuy nhiên thì nó vẫn có à, dùng pin hỗ trợ kết nối không dây nhé và chúng ta sẽ có bốn cái chân à, có cái đệm cao su ở đây không có chân nâng hạ độ cao của phím rồi chúng ta sẽ mở xem thử bên trong bộ kit này có những cái gì nha Ok để tháo cái bộ kit này ra thì chúng ta cần phải mở những cái con ốc ở ờ, đây ở đây ờ, ở đây và đây đây đó đây có rất là nhiều ốc chúng ta cần phải mở những cái vị trí này ra thì chúng ta mới có thể tháo cái bộ kit này ra được Rồi sau khi tháo hết ốc ra thì chúng ta chỉ cần việc nhấc cái play này lên Đây là cái play bằng thép Đó Trông nó cũng khá là dày dặn đấy Và nó đã gắn sẵn stab ở trên này rồi Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái mút để tiêu âm Đây là một cái mút của nhà sản xuất ờ, đưa cho cho nên là nó sẽ được cắt sẵn Và đúng theo chuẩn của chiếc bàn phím này không thừa không thiếu Đó, Chính vì vậy là nó sẽ rất quan trọng ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy một cái bộ mặt màu đỏ được sơn màu đỏ nhìn ra là đẹp dạ yeah. ui chà chà chà rồi hình như cái cục pin này nó chưa có được dán trực tiếp vào trong ờ, cây cho nên là nó sẽ rớt ra khi mình gỡ cái mặt ok thì chúng ta sẽ gỡ hai cái đường dẫn của pin vào trong mặt ở đây hai cái vị trí này rồi đây sẽ là cái mặt của chúng ta một cái mặt PCB rất là đẹp Đó. mình nhìn thấy nó hàn khá là chỉnh chu cái mặt này thì à, cũng được hỗ trợ sẵn hot swap và hot swap của nó sẽ là hot swap 5 chân à, vì cái hot swap 5 chân này thì chúng ta có thể chơi được hầu hết tất cả các loại switch luôn à, và nhờ có hai cái chân phụ ở đây hai cái chân phụ hai cái lỗ nhỏ hai bên á, thì dùng để cắm những cái switch mà nó có cũng có hai cái chân đây và những cái chân này chính là những cái chân để cố định uh, switch giúp cho switch không bị rung lắc chính vì vậy mà có rất là nhiều mặt bây giờ họ làm sử dụng hot swap 5 chân để cho switch nó thẳng hàng hơn và chắc chắn hơn Ok ở phía trong thì chúng ta sẽ còn được uh, bo nớt thêm hai cục pin khá là lớn Ui da, đây hai cục pin này với mỗi cục pin là 3.000 mAh tức là hai cục tức là 6.000 đó rất là ngon lành với 6.000 mAh thì chắc chắn là các bạn sẽ xài tới Tết Congo cũng chưa hết pin được nhưng mà đó là nếu mà các bạn sử dụng là sử dụng 2.4G tức là những cái dùng 2.4G thì nó sẽ rất là ít khi hao pin còn nếu mà dùng Bluetooth thì à, nó sẽ hao pin nhanh hơn À, đồng thời là còn tùy các bạn là có mở đèn led RGB hay không rồi như vậy là hết rồi chúng ta sẽ không còn gì nhiều ngoài cái cây này nữa thôi về cái bộ kit này thì nó sẽ có hai phiên bản đó là phiên bản màu trắng mình đang cầm trên tay đây và còn một phiên bản nữa là phiên bản màu đen với cái những option như vậy thì giá của nó chỉ khoảng tầm 1 triệu hơn một triệu một chút thôi thì rất là ngon rồi và nó có đầy đủ option ví dụ như là dùng Bluetooth 5.0 kết nối ba thiết bị hoặc là dùng dây hoặc là dùng 2.4G quá ngon đúng không rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là sẽ build cái bộ kit này lên. Ok bây giờ chúng ta sẽ lắp lại cái à, play vô trước, cái PCB vô trước. Và vì cái cái bộ này thì nó đã có hỗ trợ cái lót à, foam ở giữa PCB với lại cái à, play rồi cho nên là cái đấy mới là quan trọng nhất còn những cái ví dụ như là những cái mà lót ở dưới đây dưới cái cây này thì chúng ta cũng không cần thiết lắm nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho với lại cái độ đầm chắc còn nếu mà các bạn muốn lót thì các bạn có thể mua những cái những cái um, mút cách âm á, chúng ta có thể lót vào nhưng mà theo mình nghĩ thì nó cũng không cần thiết cho lắm tốt nhất thì vẫn là phải lót à, cái cách âm giữa PCB với lại cái play đó. thì à, đó cái quan trọng nhất thì chính là cái này đây đó. cái này mới chính là một cái mà để chúng ta có cái âm của nó đục hơn và trầm hơn khá là nhiều nó cũng chắc chắn hơn khi gõ nữa nó chính là quan trọng là cái này và cái này thì bên nhà sản xuất đã cung cấp sẵn cho chúng ta rồi rất là ok nó rất là dày và cũng như là rất là đặc rồi vậy chúng ta sẽ cần phải làm những gì đầu tiên chúng ta cần phải cân chỉnh lại start của em này những cái chỗ nào mà nó lỏng lẻo thì chúng ta cần phải cân chỉnh lại Đó và chúng ta sẽ phải lúp lại cái stab cũng như mót lại để xem thử nó có bị thừa hay là bị thiếu gì không ok và tất nhiên thì chúng ta cần phải dán thêm một cái miếng penet tức là cái miếng đệm ở dưới PCB ở ngay cái chỗ những cái stab đập xuống để chúng ta có một cái âm thanh nó trầm hơn chúng ta sẽ dùng những cái miếng băng cá nhân như thế này như ở phần trước mình đã làm rồi và chắc lần này mình sẽ tua nhanh thôi nha Ok như vậy là mình đã dán xong các cái penet ở ngay cái chỗ start đập xuống như thế này thì khi mà các bạn ấn start thì lúc mà đập xuống thì nó sẽ êm hơn và nó không còn nghe tiếng lật cặt lật cặt của tiếng start nữa khi mà start đập xuống VPC rồi chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo đó là mock start nha đây và các cái start của em này thì nó sẽ à, nói chung nó cũng khá chắc nhưng mà mình muốn nó chắc chắn hơn một xíu nữa khi mà mình sờ vào nó sẽ không còn cảm giác lung lay nữa Đó. và với cái móc này chúng ta sẽ phải gỡ hết step ra chúng ta sẽ có ba cái step ngắn và một cái step dài à, và tí nữa chúng ta sẽ móc lúc và cũng như cần lại cái step à, và để cho cái step nó gắn vào PC, PCB chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ cần phải đệm thêm một miếng trên cái PCB này nữa thì ở đây mình sẽ dùng một cái cuộn băng keo Remax à, tức là cái mắt cái cái này tức là dùng để mình à, dán chống sơn của các cái mô hình ạ vì sao mình dùng cái này thì à, do nó có những cái cuộn giấy mà cắt sẵn là bề dài 5mm thì chúng ta dùng nó đỡ phải mất công cắt hơn và nó cũng dán được khá là chắc nếu như mà các bạn à, thấy setup của mình lỏng lẻo thì các bạn có thể dán hai ba lớp cũng được ok như vậy là mình đã dán xong cái mắt tép này ở trong những cái khe để gắn start và chúng ta sẽ gắn lại start để test xem thử nó có còn rung lắc không nếu mà vẫn còn rung lắc thì các bạn có thể gắn thêm một à, dán thêm một lượt nữa để cho nó chắc chắn ok sau khi mình à, lắp vào thì cái stab này nó đã cứng hơn rất là nhiều rồi và nó sẽ chắc chắn hơn khá là nhiều bây giờ chúng ta sẽ móc lại cái stab này nhé Ok khi mình mở setup ra thì mình thấy là ở đây nhà máy đã có lớp sẵn cho chúng ta một lớp mỏng rồi và không biết là cái setup này nó đã cần chưa bây giờ mình sẽ lắp thử vào trong PCB để mình gọn lắp keycap lên để mình gõ xem nó cần chưa nếu mà chưa cần thì chúng ta cần phải mở ra để mà nó để mà cân lại cho nó thẳng cũng như là lúc lại con step này thì mình thấy nó đã ổn định sẵn rồi khá là ngon cái này chắc mình chỉ cần à, lúc thêm thôi chứ không cần phải móc lại rất may là cái con step cuối cùng này của những cái thằng step ngắn thì nó cũng ok vậy là chúng ta chỉ cần móc lại một con step thôi còn lại thì chúng ta cần đều phải lúc lại thêm nhé tại vì có lẽ là cái lúc này nó hơi hơi ít mà mình thích là lúc kiểu dày cơ lúc đặc thì nó mới sướng được đây cái quan trọng nhất chính là cái step dài này và chúng ta cần phải xem thử coi cái step dài này nó có ổn định hay không đó, như mình đấy thì vẫn nghe thấy tiếng lách cắt ở đây chứng tỏ là nó vẫn còn bị vân mặc dù nó nghe rất là sướng rồi nhưng mà nó vẫn còn hơi vần một xíu thì chúng ta cần phải móc lại